vầng nhật nguyệt đêm ngày soi tỏ cảnh thác bơ rực rỡ càng khôn lô xô đã mọc đầu kéo tạc ở đầu nguồn chơi vơi cảnh thác bờ là nơi mi thanh tích lập đền thờ thanh lịch biết bao sông đà nước chảy dì dào đi qua đền chùa mới vào đền cô cảnh thanh xuân thiêu quang soi tỏ chùa thác bờ là tiên nữ giáng sinh họ mường áo trắng đai xanh đi mường áo trắng đai xanh lưng đeo xa tích ở bên mình tuổi giao. đôi mắt phượng hoa cài châm dắt vầng trán xinh vẻ mặt chúa càng tươi môi son nở đóa hoa cười ý, ngời thu ba tóc dườm già rẽ ngôi cánh phượng mà nét cong cong uốn lượn đường tơ xinh xinh để liễu thân thơ sinh để liễu thân thơ người thanh nên cảnh thác bờ cũng nên sinh có thu hữu tình dòng chơi các ngã mà bước ngao du thong thả non cao kỳ mường đi mường nằm phố về đồng làm lễ dâng nhang dâng lên tam bảo mười phương hồ trì tay dâng hương miệng niềm từ bi tam tòa tiên thánh chứng tâm cho đông bài sai đô chiều lục cung nàng ngân nàng ai vốn sòng sơn trang tình tình măng trúc măng giang măng tre măng nữa cơm lam trà ngàn có khi sung ai đi tìm mùa nào cuối ai dâng cùng rằng mùa nào thức ấy ai đem dâng cùng rằng sông đà dạo khắp suối khe từ hà miếng suối rút trèo về ý à ơi nhỉ à trèo vào cho tới bồng lai chơi hồ ba bể mười hai cửa ngàn chơi rừng trúc rừng lan rừng quế rừng bạch đàn rừng có rừng thông đường đi uốn lượn khúc dòng ý a à ơi khắp nơi nơi mai đà xuôi rút qua rơi kim bôi hòa bình núi ngũ nhạc rừng xanh mờ lồi qua lương sơn thẳng tới dốc tún trên non cao khuất khúc dặm trường dân cư vắng vẻ xóm làng lớn trên non thao thức canh tấu chim công mua quạt bên lầu chim công múa quạt bên lầu tiếng chim khảm khắc chiều về cá bên sườn núi mang giang ngây măng trúc cùng mắng tre nấm mọc mí thơm bay khê chua súng chát gừng cay, bí ngô mướp đắng khô khoai lạc vừng Tiêu hớn hở băng rừng đốn củi dưới sông đà Vịt lội nhấp nhô ai lên suối hạc thác bờ xem phong cảnh nên thơ hữu tình mán mương thổ sập sinh ca hát tiếng u vàng thanh thoát đêm thâu trẻ ra suối ngược đua nhau ý à ơi à. xuôi ngược đua nhau Nhớ ngày kỳ tiệc về châu chúa tiên Ngày hôm nay lại dáng về đền